chào quý vị và các bạn với đi máy cường linh thì uh, các bạn đã biết thì việc uh, vặt lông gà lông vịt thì thời nay uh, các ngày cỗ ngày rộ hay là các cửa hàng nhà hàng ấy thì uh, trước đây phải và làm bằng tay thì sẽ mất thời gian và nhân công thì uh, bây giờ uh, thời đại phát triển thì tất cả những uh, việc đấy đã có máy móc hỗ trợ thì uh, hôm nay thì máy cường linh chúng tôi sẽ đem đến các bạn uh, sản phẩm máy vặt lông gà lông vịt đấy chúng ta sẽ đi ờ, xem qua một lần các mẫu máy nhé đây này, đây là là cái lồng 50 ờ, này một lần có thể vặt ờ, một một con hai con gà và một con vịt đấy còn phía tiếp theo là đây là cái lồng 55 này đấy và bên cùng sẽ là lồng 60 như tổng thể bên ngoài thì máy và cả ba loại máy đều giống nhau chỉ nó chỉ khác kích cỡ thôi Đấy. cái thân lồng nó sẽ làm bằng inox 304 à, chắc chắn còn cái chân sẽ làm bằng inox 201 Đấy. đây chúng ta chú ý một chút là cái lồng lồng này lồng của bên chúng tôi là từ sản xuất là máy lông gà Việt Nam nên là các uh, chi tiết như ví dụ như cái uh, thân lồng này đấy nấm cao su này cái mâm này đấy là nó khác hẳn so với uh, những máy uh, vật lông gà trên thị trường những máy kém chất lượng máy của Trung Quốc hay là máy thải đấy có nhiều người cũng có phản ánh là có một số một số máy ấy, nó sẽ mua những uh, dòng máy nó được rẻ tiền hơn đấy nhưng mà không phải là cái gì cứ rẻ tiền là tốt các bạn đúng không đấy thì ví dụ như bây giờ chúng ta bỏ một uh, số tiền rẻ nào đấy để mua một cái máy vào trong gà nhưng chúng ta về nhìn chất lượng của máy này nó nhanh xuống cấp tuổi thọ nó không được cao và những, những cu su nó cứng thì uh, điều đó sẽ dẫn đến việc uh, chúng ta vặn những con gà con vịt đấy sẽ bị uh, xảy ra trường hợp đó là cày da gãy xương dập mỏ đấy sẽ đem đến năng suất nó không cao thì chúng ta sẽ phải uh, mất cái khoản tiền uh, làm làm gà làm vịt đấy thì à, bên điện máy Cường Linh chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dòng máy à, chất lượng tốt Đấy, những loại nấm cao su tự nhiên mềm dẻo đảm bảo trong quá trình à, máy hoạt động thì những con gà con vịt sẽ va đập vào những cao su này sẽ không phải có trường hợp bị chảy ra gãy xương Đấy. thì những con máy này sẽ có những đường ống ống nước này để chúng ta có thể à, bắt những vòi nước vào thẳng vào đây để trong quá trình mình à, máy hoạt động thì chúng ta sẽ bật nước luôn để nước sẽ tạt thẳng vào những thành lồng này để từ xả lông xuống và trong cái mâm sẽ có ba cái nấm được lắp ngược thế này để nó chức năng gì chức năng đó là nó quét cái lồng đấy quét quét cái lông ở phần dưới để nó cho ra chỗ à, đầu ra này chúng ta chú ý những à, chi tiết như là cái chỗ à, thân lồng này sẽ được à, chét một lớp silicon đấy vì sao vì để thứ nhất là nó sẽ giảm được cái độ rung lắc của máy đấy và kết nối giữa cái lồng và cái thân chắc chắn hơn và một phần nữa là trong quá trình mình xả nước ấy thì những nước sẽ không bị rò ra những chỗ này đấy nó sẽ làm giảm đi tuổi thọ của máy đấy là phần à, tổng thể bên ngoài của máy thì chúng ta để à, chú ý một chỗ nữa là những cái núm cao su này đấy ở bên à, điện máy cái linh chúng tôi ấy, sẽ những con số này sẽ được thiết kế và lắp đặt rất là đều dài để đem lại năng suất cao trong quá trình mình vặt lông gà lông vịt đấy thì ở đây cái mâm chúng ta phải chú ý đến cái mâm đấy đó là một phần là cái mâm phải chắc chắn này ở dưới những cái mâm này sẽ có những thép thép hàn thảm vào đây đấy để sao để nó giữ cố định cái mâm nó không bị rung lắc trong quá trình mình uh, sử dụng uh, vặt 4 đến 5 con gà chẳng hạn đấy và một phần nữa là chi tiết đặc biệt đó là xung quanh cái mâm này thì bên điện máy cưng linh chúng tôi sẽ được uh, đặt riêng là nó sẽ úp tròn như thế này đấy để tránh trường hợp những uh, như những cái máy ở trên thị trường ấy thì những cái phần này sẽ được uh, làm sắc, đấy để thì ờ, trong quá trình mình ờ, vặt lông gà lông vịt ấy không may những cái chân gà cánh gà nó bị lọt vào đây đấy nó bị rơi vào cái khe này thì những cái chỗ sắc này nó sẽ cắt đứt đi đấy nó sẽ xảy ra trường hợp uh, ờ, cày da gãy xương gãy cánh gãy chân đấy thì sẽ khiến cho cái sản phẩm những con gà con vịt mình vặt là sẽ không được đẹp đấy chúng ta tổng thể con máy như thế và đây nó là cái kiểu à, thiếu xà lông của nó này đấy ở đây những con máy này chúng tôi làm rất rộng tầm ờ, hơn 40 phân 40 phân và nó sẽ được à, tầm cách ra một tầm khoảng một phân để vì sao vì quá trình mình xả lông ấy sẽ có nước chảy vào nếu chúng ta làm sát cái thành quá thì có một số nước sẽ nó sẽ bị rò xuống ở phần dưới chảy xuống dưới đấy nó sẽ làm cho tuổi thọ máy nó không được cao đấy thì chúng tôi làm ra này để khi có thể mình ờ, bỏ một cái gì đấy để hứng cái phần lông này để dễ hơn đấy máy rất chắc chắn hàn và các mối hàn này đấy được mài mài nhắn để trong quá trình mình uh, sử dụng uh, lưới có va chạm vào thì không bị chảy xảy ra cái việc uh, đứt ra uh, đứt tay chảy máu đấy và ở những cái chân này sẽ được à, bỏ thêm những cái à, chân cao su nhất là để nó à, trong quá trình mình di chuyển các thứ ấy thì nó không bị trơn trượt hay là nó sẽ bám vào cái cái, cái nền, nền nhà Đấy, để máy không bị rung lắc Đấy thì tổng thể ba con máy lồng 50, 55, 60 Đấy, tùy thuộc vào nhu cầu của từng nhà lồng 55 thì nó sẽ vặt được tầm khoảng 1 đến 2 con gà một lúc hoặc là sẽ một con vịt tầm 2 cân hơn 2 cân đấy còn đây là lồng 55 thì nó sẽ vặt được tầm khoảng 2 à, đến 3 con gà một lúc đấy. hoặc là một đến hai con vịt còn đây là lồng 60 thì nó sẽ vặt được tầm khoảng 4 đến 5 con gà hoặc là tầm khoảng 2 à, đến 3 con vịt đấy và chúng ta lưu ý một chút là trong cái việc à, mình vặt à, lông gà lông vịt ấy thì như khi chúng ta vặt bằng tay thì yêu cầu cái nhiệt độ nó cao để làm sao để cho cái lông nó phải dễ dễ ra và mình vặt bằng tay nó dễ hơn nhưng mà khi chúng ta vặt bằng máy ấy, thì cái tốc độ quay của cái lồng và cái mũ xô nó cạt vào da con con gà con vịt này đấy thì nó mạnh mà nó nó mạnh hơn cái tay mình làm nên chúng ta phải lưu ý một chút là cái phần à, nhiệt độ nước sôi để chúng ta ngâm à, gà nhúng gà nhúng vịt đấy thì sẽ tầm khoảng 60 70 độ thôi đấy đấy là mức uh, trung bình đối với những con gà con vịt đấy. còn có một phần nữa là khi cũng có nhiều người phản hồi về là vấn đề cháy da gáy xương mặc dù đã nhúng vào nhiệt độ 70 độ rằng là thì có một chút đấy là tùy vào con cái, cái độ tuổi con gà con vịt của mình nữa đấy thì cái việc đấy chúng ta phải tự căn thôi đấy chúng ta sẽ căn vào cái mức độ à, tuổi mức độ tuổi của con gà con vịt đấy ví dụ non quá thì chúng ta sẽ giảm cái nhiệt độ nó đi một chút nữa đấy thì à, điều đấy chúng ta sẽ đúc rút được kinh nghiệm để làm những con gà con vịt nó đẹp mắt hơn ờ, đem ra sản phẩm nó tốt hơn đấy tổng thể con máy đấy không biết à, quý vị các bạn có nhu cầu muốn mua máy vặt lông gà lông vịt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 các bạn đến nơi có thể cắm máy kiểm tra nhất là kiểm tra cái phần motor đấy nó quay và thứ nhất là và kiểm tra phần mâm của nó nó không bị liệng không rung lắc chúng ta kiểm tra mâm đơn giản thôi chúng ta nhìn thẳng vào cái con ốc ở chính giữa này đấy khi cái mâm quay thì con ốc này nó cân thì chứng tỏ cái mâm này rất là cân và một phần nữa là kiểm tra cái phần cao su đấy nó phải mềm dẻo đây là những cao su tự nhiên này đấy. Thế thì cảm ơn quý vị đã các bạn Để xem được, máy Tường Linh nhấn đăng ký kênh và like để xem những video tiếp theo cảm ơn quý vị các bạn